Đơn giản, functional là Duy Nguyễn Tốn rất là nhiều tiền để đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị Cái máy này 180 triệu Đúng chưa? Mà Duy đã tốn thời gian làm mấy clip về cái máy này rồi thì các bạn đã hiểu được tính năng công dụng sử dụng của cái máy này tất nhiên mọi chuyện không dừng ở đó khi mà Di Nguyễn với cái độ chịu chơi của mình đã chạy đua vũ trang qua một cái thiết bị thứ hai đây mới thật sự là linh hồn linh hồn của Thor Sim không chỉ ở quận 9 mà tất cả các chi nhánh của BBT đều có cái máy này không nói các bạn không biết đâu giá tiền của cái máy này về đến Việt Nam là 470 triệu nó thật sự là cái dòng hai end đẳng cấp functional cái tên tiếng Anh của cái máy này á nó nó, nó phức tạp lắm bạn nó kêu là cái hệ là hệ Juggle Juggle Gym đó một khái niệm mới đúng không ạ đây là khái niệm mới mà chúng ta cứ hiểu đi chúng ta không cần phải giải thích ừ, tại sao nó tên là vậy tại cha mẹ đặt ra nó là vậy Truck go sim Truck của sim Malaya này là cái gì? Bao nhiêu? Tên máy đầy đủ nha các bạn Pro Performance Plus 9 Station Truck go sim Phức tạp chưa? giải thích từng chữ Performance Plus là một cái dòng đẳng cấp nhất của Mỹ Đế hai em Performance Plus mà trong Performance Plus nó có nhiều nhánh nhiều nhánh nhiều nhánh thì cái nhánh này là nhánh Go Gym Go Gym một cái này mới nó tại sao nó có chữ nai ở đây nai là chính đó cái máy chính mặt dịch cho tiếng Việt Nam là máy chính mặt mà cái series máy là 9 ngàn PPMS 9000 chính là hắn chính là nó là cái máy đắt tiền nhất của StopTuff mà cái máy đắt tiền nhất trong dòng Performance Plus xin nói qua về cấu tạo của máy thật ra cái máy này cái khung gốc của nó đó là cái vai đôi vai đôi là cable cross over là cái cái cái cái hai cái cởi tay mà cầm ép tới ép lui tập gì vậy này nè nó kia là cái vai đôi bạn nhìn vô cái hệ tạ của nó đó nhìn vô hệ tạ của nó chắc chắn là cái máy này tạ là nó nối nó nó nó ghép nối những cái module lại với nhau tùy cái cách mình tùy chỉnh bạn hiểu không nhưng mà để tùy chỉnh ra một cái máy á, mà nó nằm ở trước mặt các bạn á, là 470 triệu đó và các bạn có thể mở rộng ra các bạn tùy chỉnh thêm một cái máy nào đó ở đây bạn hiểu không đạp đùi đá lưng móc chuột gì đó không biết và bạn có thể tùy chỉnh thêm một cái máy nó nằm ở bên đây đúng chưa đó thì đó là một mặt hai mặt ba mặt mặt trong đó là bốn mặt bên đây cũng là bốn mặt là nó sự kết hợp của hai máy bốn mặt nó nhân ra tám mặt thêm mặt đây nữa là chín mặt đó giải thích một cái cụm từ cho các bạn hiểu nôm na như vậy thì tất nhiên Di Nguyễn cũng có thể thêm hai đuôi bên đây Thì lúc đó nó ra chắc 1 tỷ á Không biết đón đại thôi Đúng không? Giờ 470 rồi đó Mà thêm hai cái nữa nó ra chắc xem xem tỷ á Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện Di Nguyễn không cần thiết Tại sao không cần thiết? Tại Di Nguyễn đã có dòng Pro Formulate là Di Nguyễn mua rất là nhiều máy rồi Mà bây giờ nói tới nó lui Khi mà các bạn càng nói á Cái độ phức tạp của nó càng nhiều Nó dẫn tới rủi ro Đúng không? Nó dẫn tới rủi ro bảo trì, rủi ro lắp ráp, rủi ro tùm lum hết á một đống tạ vậy nó mất một cục thôi là đủ quê rồi đó và ở cái dòng này là dòng custom tùy chỉnh mà cái phiên bản là phiên bản gọi là mẫu nó có sẵn nên Duy Nguyễn mua luôn mà cái gì nó có mẫu á thì mình mua về á nó đỡ có bị rủi ro về hư đúng không bạn lên trên trang stop á bạn sẽ thấy nó có rất là nhiều cái dòng Chuckle Gym dòng mini dòng một cục dòng hai cục nó không có gì đâu nó có một cục bên đây thôi à hai máy về ra một cái rồi đó hoặc có nối thêm hai ba cục nữa đó thì các bạn media đó các bạn sẽ minh họa cho mấy em thấy nhưng mà khi mà các bạn thấy rồi các bạn muốn mua máy nào bạn liên hệ tôi <laughs> liên hệ Duy Nguyễn hơn hơn hơn hạnh cung cấp độc quyền Việt Nam luôn giá có offer cái máy vai đôi nào cũng như vai đôi đấy nó sẽ có linh hồn của nó là cái này không có này tức tức là vai đôi đó bị lỗi mà có cái vai đôi bị lỗi thiệt luôn có vai đôi nó không có lắp cây này vô bảo không đu xà được đó trong một phòng gym á nó sẽ có những chỗ đua xà một là cái bo rắc hai là cái ghế bên này đúng không nó hai là ghế bên này ba là cái chỗ này chỗ này là cái chỗ dùng để lát pull down và chin up đó là linh hồn của cây ở giữa nếu mà không có cái này cây giữa dục bỏ không làm gì trơn hết á không không có này qua ba tập này ok rẻ tiền trăm tám tại sao tôi có trăm tám rồi mà tôi chơi thêm này bốn trăm bảy nữa thì cái đó mới gọi là thiên đường functional trên đây bạn sẽ tập được rất là nhiều nhóm cơ rất là nhiều bài và cái bài máy này nó là, là cha của máy kia đúng không nhưng mà hàng này nó nó nó nó sinh ra đời sớm á nên cái dòng nó là dòng gọi là dòng như cổ điển nên nó học mới có tú tài thôi còn thằng này nó ra đời sau nó học lên tới đại học là nên cái độ freeway của thằng này và cách chế bài của thằng này nó nhiều hơn so với thuần túy thằng này nhưng mà thằng này nó được cái thuần túy khác mà một chút xíu á, clip sau đó duy sẽ minh họa những cái thuần túy của nó chứ không có đi lại những cái bài mấy bài này này giống như máy bên này bởi vậy khi mà các bạn theo dõi video Duy nói về cái dòng mà PVMS 900 9000 này thì các bạn phải coi tới cái dòng là PVMS 245 cái này nó 245 thôi hồi nãy tới 9000 rồi nha các bạn mã máy có hết thì bạn phải coi master hết cái video này xong rồi các bạn mới qua được video này bởi vậy Duy làm video là nó có tính chất hệ thống rồi linh hồn này là flat pull down vào này chin up tiếp tục tại sao Duy chọn cái hệ này cái này là row cái này là row ok thì lưng á là một trong những nhóm cái nhóm cơ mà nó dành máy trong phòng gym nhiều lắm phòng gym các bạn nó sẽ thiếu máy rô và thiếu máy lưng đó nên ở ở cái cái nguyên tắc mà thiết kế máy á của BBT á là các bạn sẽ thấy rằng á bao giờ rô này cũng hai máy hết không bao giờ có trường hợp một máy một máy nó thiếu máy đó Bình Tân hay là quận 12 quận 9 gì rô nó sẽ là nhiều máy và lưng cũng là nhiều máy cái đó là cái nguyên tắc mà duy dùng cái lab pull down và cable row duy gắn vô một cái module nó tên là BBMS 9000 hay là Chuckle Gin, Chuckle Sim, Night Station nó Night Station các bạn đó là những cái thông số về kiến thức của máy rồi một cái điểm tiếp theo á một cái sự bất tiện của cái máy này phòng gym á không gian mà phải đủ và mới để được cái máy này chứ bạn nghĩ các bạn tưởng tượng phòng gym bạn mà chừng 6 mét là cái máy này thua 6 mét là thua nó từ cái cột này qua cái cột bên này là 8 mét các bạn 8 mét hơn chút đó, 8 mét thì bạn để cái máy nó vừa phòng gym bằng 6 mét bạn để, để chiều ngang thôi nó cũng kén không gian đó nó không khác được bởi cây này nó chỉ có kích thước cố định rồi cái mô đun này nè bạn gắn vô thêm nó dài ra tới đây rồi về cái nói về ống tạ thì nó đi theo những cái bộ ống độc lập những cái bộ ống độc lập đó mấy này ống bột độc lập đây ống tạ của dòng Pro Plus cái căn mã là 200 nha các bạn các bạn có thể chỉnh lên 300 với điều kiện thêm tiền thôi chứ không gì <laughs> thêm tiền thôi 200 mà tạ Mỹ mà bạn tạ Mỹ cái thông số chuẩn của nó, nó khá là nặng đó rồi có một bạn lăn tăng bạn vô bạn hỏi là ủa anh ơi tạ của anh Mỹ làm gì châu Á tay ngắn sao tập anh nếu mà cái câu trả lời đó nó xảy ra đó câu hỏi đó mà nó xảy ra nó làm khó khăn cho nhà sản xuất á thì thằng đó không phải là mỹ nữa nha thằng đó không phải là nhà sản xuất của mỹ đó nó vậy thôi các em cứ tham quan máy đi đơn giản không cầu kỳ nhưng mà sang trọng đó là đẳng cấp của pro performance plus đây là cũng là cái máy mà nó đắt tiền nhất luôn đó là video này sẽ giới thiệu sơ cho các em cái hệ máy cũng như những thông điệp truyền tải của Duy Nguyễn đầu tàu của BBT chia sẻ góc nhìn quan điểm và lý do tại sao BBT xem nó là linh hồn của khu functional là cái khu cao nhất của building là khu đẹp nhất lộng lẫy nhất là cái khu mà gọi là show up những cái giá trị tinh hoa mà những phòng gym khác nó không có là một cái khu chạy đua vũ trang và luôn ngạo nghễ đầu ngành cảm ơn các bạn đã theo dõi video hãy đến với TH Gym để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp linh hồn của Duy Nguyễn kết hợp với những video hướng dẫn của Duy Nguyễn trên mạng xã hội là các bạn không có gì có thể tuyệt vời hơn và hiệu quả hơn trên bước đường chinh phục đẳng cấp thể fitness.